các bạn đã quay trở lại với kênh của mình mình là Cam đây hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới có tên là Gorovua một tựa game à, được làm bởi Jason Robert và được phát hành từ à, Anabuna tựa game này là được sử dụng à, ngựa thuộc cấp một loại ngựa thuộc rất là đặc trưng và đây là game được, uh, được đánh giá cao nhất uh, được đánh giá tích cực từ người dùng trên Steam vậy các bạn biết không thì game này là do chính một mình tay ông uh, Jason Robert làm ra với sự trợ giúp của một số người thôi và ông là một nhà thiết kế và ông đã phải làm game này tới tận 5 năm và mới ra được cái game hoàn hảo sử dụng nghệ thủ công này rất khó là nó có thể ra một cái game sử dụng nghệ thủ công và được nhiều người đánh giá tích cực như thế này hôm nay chúng ta sẽ chơi cho nó cái đơn này con rồng này gì Rồi, dạ, cái nút thu nhỏ đúng không đúng đây đây nó không mèo ha lật sách ra à nó tìm vào tài liệu con rồng u này xem con rồng yeah ok trong hình này cái gì vậy hình con rồng à với hơn ở dưới là hai người là đó dâng lên cho con rồng kia một cái xô gồm có năm trái vậy hai người đúng không đây gì đây xanh xanh xanh đục đỏ vàng tím cô suy nghĩ gì đây đi lòng hả u giờ nắm được chia ra thành bố rồi à? giờ sai đây trò này đã tu test nó xịn luôn ta có thể kéo mấy cái đồ này ra xịn đấy ồ chắc tay gọi đây là cầu bị đỏ đấy à đang nghĩ đâu thì coi xô đúng không đang lấy cái xô đi đâu đây chơi đúng đó kêu không to được à, à ok kéo nữa không được thôi đây là một người khác à với một con vàng ô không phải luôn ok à cái này là trai ghép ảnh nhưng mà trai chỉ có được cái đoạn cắt xuyên khác nhau cách điểm còn đi ra ngoài à. Wow. tự nhiên đặt cái xô ở đó cho nên nghĩ vừa trái màu đỏ vậy bây giờ chúng ta tìm chấm vào đó đúng không à, cái gì nhấp nháy vào đây wow cô đã ghép ba cái bức ảnh tạo thành một cái cách xin luôn xin nha ờ, nó, nó không mèo nhưng mà ít ra nó có cháu màu đỏ giờ cậu bị ép bỏ để đi đâu đó đã cần tìm mà cái màu xanh lá cây ok gì wow. đây người ngoài Xi Lan lúc nãy bị chấn thương giờ đây là người khác không hình như cùng một người mặc cái áo màu đỏ mình nghĩ đây rất có thể là à, cùng là hai người này trong hai bức ảnh này là cùng một người là hai người này đều là cậu biết đâu đây nghĩ đây ui đi lên à, à ok hiểu rồi mình cũng dần dần hiểu được rồi nha giờ có bía đỏ đi lên trên này giờ đợi cho có cánh cửa ok nha đó ờ, ok Ồ, có cái cái cái, cái cổng hình à, à, vẽ màu xanh kìa Mình này có gì không ok trên lúc này à? gì đây có người còn ờ, tè đây cánh cửa mở ra vô và lấy được cái xanh đây cái okay. Ủa, cái cái cửa nó bị đóng đóng gạch rồi không được rồi ok giống cái cảnh trong này à? trong cái bức ờ, này trong nhà của cậu bé rồi ta sẽ phải làm gì đây ờ, cái cửa này cũng giống ha ô kéo được à hiểu hiểu đây đây là có cái bức thứ hai rồi đây cậu bé em đợi đi vô ôi thấy rồi đấy à rồi chỉ cầu ý áo đỏ để được cái số lên trên này ở đây trái táo á cái táo này hơi là Ô, kéo được không à <laughs> ok ok kia được đây à. một cái cảnh hỗn loạn chắc là đang trong à, chiến tranh hay gì ấy. và đây là một người khác nữa cũng suy nghĩ vào con rồng giống như cầu với áo đỏ ok gì đấy xíu ờ. à hiểu rồi nó được tay ghép vô là ta đã có được chiếc chám xanh lá cây rồi rồi xin đầu ta có trái lá xanh dạ, giờ ta giờ nó đang nghĩ trái màu vàng giờ ta sẽ tìm trái màu vàng đúng không vì đây xin người cùng cái người này ôi vậy là rất có thể đây là cùng một người luôn là, là cái người trong bức ảnh đang ờ, ở dưới tầm hầm hay cái gì đó khu trú ẩn ấy là cùng một người với cậu béo đó tôi đang làm gì này ui dồi. Ui, chắc đây đang thời kỳ chiến tranh rồi thờ Ủa không có đèn được xem rồi Đi rồi Ờ Cái hình gì đây Lấy cái xe đợi vô kia À cái xe này mình đợi vô kia lắm đèn đúng không Đây đây đây à. Rồi xéo nha thêm thêm một cái trang nghe khác thêm một cái sao nữa ui đang kiếm thêm bức ảnh luôn kìa ui nó đã bị uh, ngang rồi ờ à, để làm sao không to à? ui à, ờ, đuổi ở đây được không không khay đây phù nhỏ được à? hay bức ảnh à? Ờ đờ đợi thôi nha à. được à hiểu rồi cần cần đèn sáng đúng không là phải có cái đèn quay bức ảnh đây trước là phải không à, to vô đây đúng không cái cái này thử cái thử đó à, là nặng hơn rồi đó à, đây là quay bức ảnh kia rồi xỉu giờ ta tìm một sao rồi đúng không đợi xíu nha đó sáng xin con muốn nó để đầu lại trên cái bóng đen nên nó thích cái bóng đen đấy gì ở đây à. ui cái cái cái hình trái táo màu vàng ở trong khô vang đấy thêm một bức ảnh khác nữa ok ta là một cái cảnh tượng khác vừa là cộng đồng nó đang đi ở trong cái phần này hồi nãy gì đây thì ông đây chắc là trong tương lai cậu biết đó trong tương lai là trong thực hiện chiến tranh và đang nghĩ lại với cậu biết đó trong quá khứ của mình ok hai bức ảnh thôi ừ. ôi lật rồi ngôi sao ấy thêm cái à, cái đây cũng giống cái lúc nãy á hình con rong đấy nó vẫn di chuyển được bây giờ làm gì đây uh. hình quá đã khác rồi một cư khác đang suy nghĩ quá thiên thần à cái riêng nữa okay. tôi bướm lúc này đúng không nó, nó muốn lại nhưng mà không được tiếc quá ha vì đây cũng là của một người hơi áo ui cái gì đây à. ô mình thấy cái tạm tiếp theo này à. ui cái gì đó bên viên đây dây đây đúng không rồi bữa ơi u uh, game này của hát não ấy nhưng nhưng mà nó không về được mình đâu <laughs> ngôi xe đâu ngôi xe đâu con này nó thích ngôi xe ngôi xe à ok nó đầu tiếp rồi kia ta được vô hoa văn nữa rồi yeah. đây về bên đi rồi ok um. dép nữa ui chip gì đẹp vậy ô chỗ này lá đất cây đồ mắc mong hết không đẹp chỗ này hơi u ám à. mình đang nghỉ với cả một vẹt à. Ờ. Ủa đây hình thu nhỏ của một bất khích khác nữa ảo nha về cái cái cái cái ông đây cùng với áo đòn nữa Thế cứ lật giống như cậu bị áo đòn, ờ. ui cái suy nghĩ của ông thành một cái tờ thôi mình không ghi tầm vì đây ta có một cái thép đồng hồ Ui, có thêm một cái người là hai người đây cùng cười người nha tôi trắng bừng đen hết à còn trong tờ béo là thì trong tờ giấy là có hình cái đen hình cái ờ, đồng hồ chỉ cái cái thời gian nhất định và hình ngôi sao mọi người đợi được thời gian này chỉ có ngôi sao ấy được quan coi được 7 giờ 7 giờ 23 ok bây giờ mấy giờ nó chỉ mấy mấy giờ chiều ấy ui kéo nữa ấy xe quay nhỉ ui ghi ảnh gì đây có hướng vừa ngồi sao không cái đó mình không hiểu rồi hôm nay là gì <laughs> ngủ rồi, coi con mua bún lúc nãy hả? yes, còn một người nữa đúng không thì con sẽ đây này ôi cái lấy sao ờ, quay đợi đợi đợi nó hứa vừa hiếu khi nó sao ok mình không hơi khó hiểu <laughs> hơi khó hiểu xíu nhưng mà ok hôm nay cái gì nữa không ông kia đi đâu mất rồi giờ ta có thêm cái gì đây một cái kim tay gắn lên được không được à gắn cái đây vô được không cũng được luôn để xíu à mà nó không có giống nó không có giống ui à, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái tính nhiệt độ đun sôi nó bắt số không à nó chỉ số vậy à đúng rồi nhưng mà đợi xíu nếu mà cái đây chỉ đúng rồi ấy là đúng rồi nhưng cho mọi cái kim này là sai kim dài ấy kim phúc ấy nó phải chỉ đúng này nó nó liên quan đến nó sao sao ấy rồi Ôi, cái đấy tối rồi có sao rồi bây giờ ông đây đang xem kiếm có sao đúng không giờ, giờ, giờ mình cần phải tiên đây rồi con muốn là đầu lên tiếp rồi thêm một cái hình đèo vang nữa giờ mình quay lại cái ở đâu rồi ông ông lúc nãy kia nào đây à đây đúng rồi thì phải bức ảnh nữa ừ, ông lên ngoài ui gì không có chết tréo rồi à. ui cái cái con xe nó biến thành trắng một vàng ok chắc em ok ok bọn tính là màu vàng nha rồi cờ biếu đòi đồ vô thì đâu mất rồi giờ tìm trái xanh lục à ok một ok như đấy cái bức ảnh khác nữa nhiều quá còn cái này suy nghĩ của đi lên làm sao làm sao ông đây suy nghĩ của cậu bị eo đỏ bị rơi xuống vậy dạ, hai người này cũng là một ông đây nên nhớ lại à, hồi xưa của mình vậy dạ, ông này trong tương lai nữa Ô, thêm một người nữa dễ dạ, yeah, dễ thêm một nhân vật là cậu bé áo đỏ nhưng mà trong tương lai nữa chi này ok hình ông này đi à? nó có ông này đi đâu đấy đấy xịt, đấy xịt. đây cái hình khác nữa mà ảo quá khó mà hiểu được cái hình này dòng đây còn có một cái đường nữa đây trong này có hướng dẫn à ui gì giống nhỉ, đây đây, đây. Mình, mình nghĩ ra mình nghĩ ra rồi đây mình nghĩ ra rồi đây sẽ được thoát à ở à đây thoát à rồi cực kỳ luôn ấy hát cũng hơi hát não ấy ở kìa à, hình như nó lắc xe cho nó út ô nó bị nghe rồi làm sao cho nó không có bị nghe hay sao ấy nó đang để mình xem thử có gì hay hay không nha có cái này à? bay đi ở đâu bay bay khớp luôn cực kỳ khớp luôn ấy the ship the ship nghe lắm à đúng rồi giờ mình lấy cái ảnh kia vô đây à sao nhỉ đây ok nó không có đứa này đi rồi, <laughs> chưa giờ sao ui như cái teleport đấy là được về đây rồi à. Ờ. Ô bức ảnh khác rồi à Ô thêm một bức ảnh nữa Nó bị nhiêu à Giống giống như mình đang có điều nó bị nhiêu Ta phải lên sẽ cho cái đây chiều đồng nữa Đỡ mình phúc cái ông này Chứ chắc mình không mình vô cái lấy cây lại thử có gì mới nhìn thấy cái bánh này nó còn xây giống như lúc này được không không được có khi không được à giờ nó nó xây cái động cơ đợi xíu nha à. ông này cứ làm khó mình nè nó vào cái bánh anh trong đó sao nó cứ sẽ đợt đợt cái vòng tròn này vô để xây ha không được luôn hơi bị một bên rồi nha cái cái hình cái vết lỗ nó ở chỗ này nè rồi mình khó mà hiểu được mình chỉ có thử nghĩ đến cái này thôi à hiểu đợi đợi nha đợi nha ờ à. trời ơi nãy giờ mình không nghĩ ra đúng hướng chưa đúng hướng chưa cái cạnh ảnh lúc này rồi đấy rồi rồi rồi ok hiểu, hiểu. rồi đi được rồi wow chết chưa được chưa được rồi chứ à. không rồi nó phải xoay 180 độ hay sao ấy ok hơi hắt nẻo nhưng mà vẫn ném được nha rồi về tấm thứ hai về tấm thứ ờ, tư rồi ok tối rồi giờ nó ra một cái bức ảnh khác nữa mình mong nó là bức ảnh đó nha vui đó đúng không nãy giờ mà mình không nghĩ ra đâu nó xây cái gì ha để mình xem thử có gì để xây không còn kia ở đây à? phải xây 90 độ lại phải xây lại rồi mình biết nên xây cái nào ấy thôi thôi thôi thôi rồi hơn muốn nước khỏi ở đâu chi à được rồi á rồi đi xuống rồi thì nó về tấm ảnh cuối cùng đúng không và nó về tấm ảnh cuối cùng à hiểu rồi về áp bài nhỏ mà eo đỏ của chúng ta để lấy được trái màu xanh lục rồi xin quá chúc mừng chúc mừng Ủa. Phải quá giờ nên làm gì nữa ha Ủa, đây một cái hình khác nữa à? một ông già nào đó của hai ông già hai người này cùng cười hai người cũng đều đang suy nghĩ giống như cậu bé đó có khả năng là hai người này sẽ cùng cùng một người giống như cậu bé đó vào ok hiểu rồi đó ừ, cái ông này không có gì bạn ô có xe biết kìa rơi để xem à không chịu qua đây ủa nó ngập xuống à úi, là cái gì ôi giờ là cậu biết áo đỏ bây giờ đang tìm cái cái màu tím luôn ồ cái cô keo thì sẽ tìm này, gì vậy nó chơi cái đọt tháp cái gì vậy hai cái bức ảnh thế mà đấy hình như đây là chỗ cái to thép à đúng không chỗ đỡ xí biết đây không chỗ à hiểu rồi vô đi <laughs> rồi chị biết đi không à? kia rồi đây cái chị biết ủa đây đây là kia bitray hả trận đối rồi để đây một cái map ok làm sao à. nó đi làm một chuỗi không lật á cái được không à được á ok ok hiểu rồi nha đi sang chỗ cái cái, cái chỗ tòa tháp à đi nhanh coi tầm này đi hơi lâu ấy rồi đi tới kìa đó u thời đó cũng có điện thoại à vài báo rồi rồi có biết rõ đây rồi đâu mất rồi nhìn giống như nó thì sẽ đi mất rồi đúng đi suy nghĩ đây biết ngay mà nghĩ nữa đây hơn một ai nữa có phải cậu biết không đó sẽ nhìn giống như một người khác ấy à. này the diva hả cái này mình chiều nha cái này thử à mình hiểu rồi là nó suy nghĩ thì nó sẽ đi hành động của nó và suy nghĩ của nó mình thay đổi suy nghĩ của nó ấy. không có gì hết nó đi rồi shit giờ làm sao à đây là à rồi rồi mình muốn nó đi chuột khác thì mình cho nó đi chuột khác đó rồi đi về đi rồi nó nhìn vô được cái kéo á cái kéo rồi chi nó đi xe phải không phải chỗ đó ok kìa đó kín đáo dưới nó có gì có mỗi cái này là mình nghĩ là hơi khó rồi đấy một tiếng chưa trái tim phút đấy là phải làm sao đó, ha mình biết là nó cùng thông thông một chỗ mà sao nó cứ khiến mình bó tay à chủ vô vô đây được à luôn thử cái khác nữa nha xin trái được. quay lại ở kìa tôi quay được ra nó gì ở dưới không đi ôi ôi trời ạ nghĩa là ok ok ok hiểu rồi hiểu rồi trời ơi này chứ rồi đi vô cổng ấy giờ đây là thành uh, cỏ bía eo đỏ phiên bản mini rồi ô oh, đâu rồi à, mini hết rồi đầu suy nghĩ nữa ok giờ làm sao đỡ phóng to lên suy nghĩ gì đấy không suy nghĩ gì nữa được này thì có gì hay hay như hình leo lên à, à để xíu để xíu à. xíu đúng không mình nghĩ là nó đúng ấy không được ấy. sẽ lại xuống này mình bật hơi một mình nào nha chết rồi mình suy nghĩ ít thôi đấy bạn mình phải suy nghĩ gì đó cho nó xịn xịn vào ú, mình cho nó leo lên đó xong rồi cho nó xuống lại được mà sao là không được vô là cái lúc này rồi leo lại được leo lại được ok à hiểu hiểu hiểu rồi rồi tiếp theo nữa nha không rồi <laughs> xuống rồi ố phóng to lại rồi chắc không biết đỏ trong cái thế giới này thế America Canada nào nhỉ u chơi trên đây không à? rồi hai trái táo đi ông hình như trái trái gì tình đùng nhỉ một tiếng rồi đó đủ năm trái rồi đấy vậy sao nữa vô trời giờ đây giờ đây hết suy nghĩ rồi đây rồi ui nó dơ lên kìa ui nó hiểu nghĩa một kìa chuẩn bị chuẩn bị ui nó mất khói luôn kìa wow con rong à ui vậy đó đúng được chiều qua con chiều qua rất bài luôn nó, nó không có à, thỉnh thỉnh thỉnh câu lại ở kia đồ ông đây rơi hơi đau ấy ú gì ông ấy tí à, xong rồi ông đó bị thương cái chân rồi bị tan tật xong rồi tới những cái đoạn sau đây cảnh hoang nát à, ôi à. gì đây đây là cậu biết áo đỡ khi mà chờ lên già mua không à? hôm nay giờ nhớ lại những cái chuyện đó buồn quá tiếp quá tiếp qua trong này thì không về được gì này làm sao họ là cậu biếu đó Vậy, tất cả mọi nhân vật mà ta thấy đều là cậu biếu đó ôi giờ đang xin giờ nó kiểu đen tuyệt vọng ấy hiểu không suy nghĩ của sự 고서 띠밤 buồn á hơi tiếc không hơi hơi bị tiếc ấy ôi quá wow. khi đấy màu xanh lá cây bây giờ nó lại uh, chiều xe màu rồi nó là có cái nghiêng nhân chứ ở đây có biết đâu sẽ cứ đi xung quanh này đồn đâu rồi đồn đâu đồn đâu đồn đâu đúng rồi màu đỏ à. ok hơi bị hắt nào ấy là bay lượn Тэр манаас яг л юм. chúng ta để hoàn thành xong từ game này từ game được làm bởi Jason Robert sau khi chơi xong thì mình còn đang suy nghĩ recoil và rút ra được một giả thiết của từ game Gorogoa này thì từ game Gorogoa mặc dù sử dụng người thuộc cầm nhưng sau khi chơi xong thì đã có thể thấy rằng game này cởi cho ta một câu chuyện của hành trình của một cậu bé áo đỏ trong việc tìm một cách để chịu hoài và đáp ứng nhàn rộng cho cô rồng trong truyền thuyết Đầu tiên thì cậu bé đi lấy một cái vest xanh lục và đi tìm năm về có các màu tương tự với các màu trong chi tiết là màu đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lục và màu tím. Thì sau khi thu học đủ năm vẽ có các loại màu như theo yêu cầu trong chi tiết thì cậu bé đã chiêu hồi được con rồng. Nhưng sau khi chiều đòi thì con rồng chỉ viết lên một cái rồi đột nhiên biến mất. Sau đó thì cậu bé rồng bị bất cần mà rơi xuống từ những đám mây và bị rơi xuống đất. Sau đó thì đội chân của bà Quý cùng vợ nên tàn tật và phải ở lại bệnh viện trong một khoảng thời gian dài. Sau một khoảng thời gian ở bệnh viện thì cậu biết cũng được xuất viện. Đôi chân thì cũng trở nên tốt hơn. Và về lúc đó thì nơi ở cậu biết ở đang có một chiến tranh lớn khắp vùng miền khiến cho nơi cậu biết ở trở nên sụp đổ, đổ nát. Cậu biết phải sống vài ngày vài đêm ở dưới phòng trú ẩn của mình để tránh bị được phát hiện. Ở dưới đó thì cậu biết vẫn nghiên cứu và nhận vị thần thoại đại biệt là giờ những con rồng được tìm tới giá tại sao cậu biết là không được kết và mong muốn khi gặp rồng trên chi tiết đó sau một khoảng thời gian dài thì chiến tranh cũng kết thúc cậu biết đã đọc chấn nên trưởng thành và có một khu riêng để nghiên cứu tiếp vào con rồng thần thoại đó có vẻ như cậu biết bằng chưa từ bỏ cho việc chịu hoa con rồng thần thoại và cũng một khoảng một thời gian dài sau đó thì cậu biết cũng dần bắt đi niềm tin trong khoa học để tìm con rồng thần thoại thay vì đó thì cậu biết lại đi chiêu du khắp nơi uh, đi tìm uh, khắp ờ, nơi bạn mình để tìm kiếm sự xuất hiện và đòi hỏi người uh, và hỏi mọi người khắp nơi qua con rồng đó nhưng nó là không có tác dụng và sau một khoảng thời gian dài đó thì uh, cậu biết cũng đệ tư bỏ trong việc tìm kiếm con rồng thần thoại đó và chìm về trong sự tuyệt vọng bỗng thời gian cho nhanh thì cậu biết ở đời bây giờ để trở thành một ông già kêu tuổi ông đều không có gì khác uh, nữa The Lamb nữa và cũng đã tiếp vào với việc tìm kiếm con rồng thần thoại đó và à, cũng đã hồi tưởng lại cái cuộc đời của mình nhưng sau đó thì một chuyện thần kỳ đã xảy ra năm kẻ xuất trừ những ký ức của cầu bí áo đỏ trở thành những trái mông sắc trong truyền thuyết và sau đó thì con rồng đã xuất hiện và đáp lại thành công của cậu bí áo đỏ trong suốt nhiều năm và nơi trong việc tìm kiếm con rồng thần thoại thì ra thì cách địch chiều khôi của rồng không phải là từ hiếm tới các về một sắc mà ở dưới cái bác có hai người một cậu biết chỉ tuổi và một cụ gia kéo tuổi như trong truyền thuyết thì đó sự tượng trưng cho các trẻ xúc trong cuộc đời cậu biết từ màu đỏ sự bú ức về tức giận cho không được rồng thuần thồi tình công mà là bị mất đi một thứ quan trọng đó chính là lựa chọn của mình màu xanh lá cây tượng trưng cho sự hoang mang bó rốt của cậu bé vì không biết nhân nhân vì sao con rồng là không tép lại lời thành công như trong truyền thuyết như vậy Mó quan chợt đưa ra sự hiếu kỳ về nỗ lực của cậu bé áo đỏ trong việc nghiên cứu về con rồng thần thoại đó. Màu xanh lục tượng trưng cho sự buồn bã, tuyệt vọng trong à, lúc cậu bé áo đỏ à, không à, có niềm tin về việc nghiên cứu nữa mà là đi chu du khắp nơi kết nơi về mình và tìm kiếm sự tồn tại của con rồng thần thoại và sau đó cũng bỏ bỏ cái việc tìm kiếm còn màu tím là màu cuối cùng nó cũng là màu tượng trưng cho sự hoài tưởng của cậu bé với cuộc đời của mình và sự điều kiện cuối cùng cũng đỡ muốn xác thực lại một lần nữa với con rồng thần thoại kia vậy là đáp lại là thành công của bạn biết thì đó là một cái ending rất là tuyệt vời một cái game rất là hay và nếu các bạn mà có uh, có cơ hội để mà chơi cái game này thì nên chơi đi uh, bởi vì nó cực kỳ hay và hát đàn luôn bây giờ xin các bạn và tạm biệt uh, chúng ta sẽ gặp lại trong những cái từ game sau xin chào và goodbye